Năm lần thoát chết khó tin của Hitler khiến bạn không thể không tin vào số mệnh. Được xem là nhân vật nguy hiểm nhất hành tinh, không có gì ngạc nhiên khi chùm phát xít Hitler là mục tiêu của ít nhất 50 vụ ám sát bắt đầu từ năm 20 tuổi. Điều khó hiểu là dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không một phi vụ nào thành công khiến nhiều người tin rằng lịch sử đã đặt định cho ông ta như vậy. Luận điểm này có lẽ không được những người theo thuyết duy vật ủng hộ, nhưng trước khi kết luận Hãy cùng phân tích tình tiết của năm phi vụ ám sát Hitler nổi tiếng nhất dưới đây. Bạn sẽ có câu trả lời của mình. 1. Âm mưu của Maurice Pavold Cuối năm 1938, Maurice Pavold, sinh viên khoa tâm thần học người Thụy Sĩ, sắm một khẩu súng lục và bắt đầu lần theo dấu Hitler khắp nước Đức. Pavold mang một niềm tin mãnh liệt rằng Hitler chính là hiện thân của quỷ sa tăng. Sự tồn tại của Hitler là mối đe dọa đối với nhà thờ Thiên Chúa Giáo Bao luôn cảm thấy phải đảm nhận trách nhiệm thiêng liêng tiêu diệt Hitler. Ngày 9 tháng 11 năm 1938, Hitler cùng một số lãnh đạo phát xít diễu hành trên đường phố Munich để kỷ niệm ngày diễn ra sự kiện đảo chính nhà hàng bia. Bavold giấu trong túi áo khẩu súng lục, giữ một chỗ trên khán đài, dọc theo tuyến đường đoàn người đi qua. Nhưng ngay trước khi Bavold kịp nổ súng, đám đông đứng xem đồng loạt giơ tay vẫy chào, che khuất tầm nhìn giúp Hitler thoát chết. Bảo Vột miễn cưỡng từ bỏ kế hoạch nhưng sau đó vẫn bị bắt giữ trên đường tìm cách rời Đức. Bảo Vột thú nhận âm mưu ám sát Hitler khi Gestapo, đơn vị cảnh sát bí mật của phát xít Đức, phát hiện ra súng và nhiều tấm bản đồ anh này mang theo. 2. Vụ cài bom trong buổi diễn thuyết George Elser, thợ mộc người Đức, kịch liệt phản đối chủ nghĩa phát xít vì cho rằng chế độ của Hitler chắc chắn sẽ hủy hoại nền kinh tế, đưa đất nước tới tình cảnh loạn lạc vì chiến tranh nên từ lâu đã nung nấu kế hoạch ám sát quốc trưởng. Biết rằng Hitler sẽ phát biểu tại nhà máy bia Burgerbockler, Munich, nhân kỷ niệm ngày đảo chính nhà hàng bia. Elser dành nhiều tháng để nghiên cứu chế tạo một quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ 144 tiếng sau kích hoạt. Khi hoàn thành quả bom, Elser chôn quả mìn ở ngay dưới chân một chiếc cột đỡ trần mái gần bục chính của quán. Đây là nơi giới chóp bu của chủ nghĩa phát xít thường tụ tập. Sau vài tuần hành động bí mật, Elser đã lắp đặt thành công quả bom trong cột bê tông và điều chỉnh nó phát nổ vào đúng 21 giờ 20 ngày 8 tháng 11 năm 1939, gần giữa bài phát biểu của Hitler. Một kế hoạch phải nói là tuyệt hảo, nhưng Elser không thể ngờ rằng Hitler đã đổi lịch, phát biểu sớm hơn dự kiến để kịp quay về Berlin. Kết quả, ông trùm phát xít kết thúc diễn thuyết vào 21 giờ 7, rời đi lúc 21 giờ 12, chỉ 8 phút sau, quả bom của Elser phát nổ làm gãy cột nhà và sập một mảng trần lớn xuống mục diễn thuyết, làm 8 người chết cùng 62 quan chức chóp bu khác bị thương, nhưng Hitler không nằm trong đó. Elser bị bắt tại biên giới Đức trong nỗ lực vượt biên sang Thụy Sĩ tị nạn. Ông bị biệt giam nhiều năm sau đó và bị hành quyết vào ngày 9 tháng 4 năm 1945, đúng một tháng trước khi quân đội Hitler chấp nhận buông súng đầu hàng vô điều kiện. Bom hẹn giờ trong thùng rượu mạnh. Trong một nỗ lực khác, ngày 13 tháng 3 năm 1943, sau chuyến thị sát của Hitler tới đồn Smolensk, trước khi ông chùm phát xít và đoàn tùy tùng lên máy bay trở về bản doanh, sĩ quan Traskov nhanh chóng tiếp cận một nhân viên trong đội, nhờ người này mang một hộp chứa hai chai rượu mạnh chuyển cho người bạn ở Berlin. Nhân viên đoàn tùy tùng lập tức nhận lời mà không biết rằng trong đó có chứa bom, phát nổ sau 30 phút. Tresco và đồng chủ mưu Fabian von Slabrendorf hy vọng cái chết của Hitler sẽ là chất xúc tác cho một cuộc đảo chính lật đổ các lãnh đạo cấp cao của phát xít. Tuy nhiên, kế hoạch tan thành mây khói khi máy bay của Hitler vẫn hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Berlin. Chúng tôi rất bất ngờ và không thể hiểu vì sao mọi chuyện thất bại. Slobendorf nhớ lại, trường hợp xấu nhất là quả bom bị phát hiện khiến chúng tôi bại lộ, kéo theo cái chết của nhiều người khác. Trusko hoảng sợ liên lạc với người mà ông gửi món hàng và thông báo có một sự nhầm lẫn nhỏ Ngày hôm sau, Strabendorf tới trụ sở chính của Hitler và cháo quả bom với hai chai rượu thật. Một cầu trì bị lỗi là lý do khiến quả bom không phát nổ. Phi vụ tại triển lãm vũ khí Sau thất bại đầu tiên khoảng một tuần, Tresco cùng đồng sự tiếp tục lên kế hoạch lấy mạng Hitler một lần nữa. Địa điểm dự kiến là tại một cuộc triển lãm trưng bày cờ và vũ khí của Liên Xô ở Berlin. Hitler sẽ tới tham quan sự kiện này. Sĩ quan Rudolf von Gerstorff tình nguyện trở thành người mang bom. Xong, sau khi tiến hành nghiên cứu thăm dò, ông nhận ra rằng cài đặt bom tại triển lãm là nhiệm vụ bất khả thi bởi lớp an ninh bảo vệ quá dày. Việc tôi có thể làm chỉ là ôm quả bom tới triển lãm, áp sát Hitler bằng mọi cách và cùng nổ tung với ông ta. Kirchhoff cho hay, ngày 21 tháng 3 năm 1943, Kirchhoff có cơ hội tuyệt vời để cùng chết với Hitler khi ông trở thành người hướng dẫn cho chùm phát xít tại triển lãm. Quả bom được hẹn giờ phát nổ sau 10 phút, nhưng dù được Gestorff dẫn đường, Hitler vẫn quyết định rời đi thông qua một cánh cửa ngách khi vừa mới xuất hiện được vài phút. Gestorff sau đó vô hiệu hóa quả bom trong một nhà vệ sinh chỉ vài giây trước khi nó phát nổ. Chiến dịch Valkyrie Một trong những phi vụ ám sát Hitler đỉnh đám nhất mà sau này đã trở thành chủ đề cho Hollywood, chuyển thể thành phim, là phi vụ mang tên Valkyrie được thực hiện bởi đại tá quân đội Đức Klaus von Stauffenberg tại hang sói, căn cứ bí mật của Hitler tại rừng Ba Lan. Stauffenberg cùng đồng sự gồm Tresco, Frederick Olbricht và Ludwig Beck dự định ám sát Hitler bằng một quả bom ngụy trang, sau đó lợi dụng lực lượng quân dự bị để lật đổ các lãnh đạo cấp cao của Đức Quốc xã. Nếu cuộc đảo chính thành công, nhóm sẽ ngay lập tức thương lượng và ký kết một hiệp ước hòa bình với phe đồng minh. Ngày 20 tháng 7 Stauffenberg quyết định thực hiện kế hoạch sau khi ông và một số sĩ quan quân đội phát xít được triệu tập tới phiên họp với Hitler tại hàng sói. Stauffenberg mang theo vali chứa hai khối thuốc nổ dẻo. Sau khi đặt vali cạnh Hitler, Stauffenberg vừa nghe điện thoại và rời khỏi phòng. Quả bom phát nổ sau đó ít phút, khiến chiếc bàn gỗ vỡ một mảng lớn, phòng hội nghị cháy đen. Vụ việc khiến bốn người thiệt mạng, nhưng Hitler vẫn thoát nạn mà không gặp bất kỳ vết thương nguy hiểm nào vụ ám sát bị phanh phui. Stauffenberg cùng hàng trăm người khác bị xử tử. Kênh History từng lật lại hồ sơ vụ ám sát và phát hiện ba tình tiết kinh ngạc. Đầu tiên, lịch họp thay đổi khiến Stauffenberg chỉ kịp gắn kíp nổ cho một khối thuốc nổ và bằng một suy nghĩ nào đó, ông ta đã vứt bỏ khối thuốc nổ còn lại thay vì cho cùng vào vali. Nếu điều này xảy ra, ngay cả khi không có kíp nổ, áp lực do khối thuốc nổ thứ nhất sinh ra sẽ vẫn kích hoạt được khối thuốc nổ còn lại và khi đó cái chết của Hitler chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ hai, vì điều kiện thời tiết nóng bức, Hitler đã yêu cầu chuyển cuộc họp từ bong ke sang một căn nhà gỗ nhiều cửa sổ trên mặt đất, khiến sóng xung kích của vụ nổ bị tản mát nhanh chóng và không gây ra sức sát thương lớn. Nếu vụ nổ xảy ra dưới bong ke, chắc chắn không một ai có thể sống sót. Thứ ba, Stauffenberg ban đầu đã khéo léo đặt chiếc vali ngay gần Hitler nhưng một sĩ quan đã dịch chuyển nó sang chỗ khác vì cảm thấy vướng chân. A History từng mô phỏng lại vụ ám sát trên thực địa và kết luận rằng nếu chiếc vali ở vị trí cũ, Hitler đã phải chịu những tổn thương nghiêm trọng và khó lòng sống sót. Chỉ 5 trong số hơn 50 vụ ám sát Hitler cũng đủ cho chúng ta thấy rằng dù các kế hoạch ám sát có hoàn mỹ đến đâu, dường như luôn có một thế lực nào đó đứng sau và ngăn cản cái chết của Hitler xảy ra. Người xưa giảng số mệnh, cũng giảng mỗi người đến thế gian giống như giữ một vai diễn trong một vở kịch lớn. Khi vai diễn đó chưa kết thúc, thì người đó chưa thể rời đi, kể cả người đó là một nhân vật đại gian, đại ác như Hitler. Chẳng hạn, con người sống là tạo nghiệp, chiến tranh, dịch bệnh, tai ương đều phát sinh là cho con người hoàn trả nghiệp lực. Khi một vụ ám sát thành công, Hitler chết và Thế chiến II kết thúc sớm, nghiệp chướng không thể trả được nhiều, Do vậy ông ta cần sống cho tới đúng thời điểm Berlin thất thủ mới có thể rời đi. Không phải thần không từ bi mà họ xác thực đã an bài như vậy cho một mục đích nào đó. Con người với khả năng thấp kém, khó lòng thay đổi được